cái này được làm bằng inox chống rỉ này Đây là cái hộp uh, điều chỉnh điện của máy Đây là cái thông ờ, số của nó Đây là sơ đồ đấu điện Đây là tắt Mức độ tắt như xanh là bật máy có, có chế độ tự tắt Đây là động cơ 5,5 kg dây đầu Đây động cơ rất là lớn Đó, đây, chắc chắn rất là nặng thì kèm theo máy thì ờ, có bốn bếp phun ở đây đây có bếp phun thẳng không độ để ờ, phun xịt phun phá đây ờ, bếp này là bếp 15 độ để xịt bên ngoài xịt gầm các thứ còn cái này bếp 40 độ là để xịt sơn này phun ờ, sơn bên ngoài để đỡ ướt tóc xe này còn nếu các bạn dùng hai cái béc này để xịt ờ, sơn bên ngoài thì nó sẽ chữa xe còn ờ, cái này là nó phun tia phun rộng máy thì có cái cần tăng chỉnh áp ở đây có dấu cộng dấu trừ ở đây à, vặn bên này sẽ là tăng áp vặn bên này sẽ chỉnh áp cái áp lớn nhất của nó sẽ là 3000 đến 3.200 đây 3.200 PSI đây là cái à, đầu à, ra của máy này còn đây là đầu vào các à, đầu này thì được phủ đồng để chống oxy hóa rất là tốt đây là cái mã đây là cái mã của động cơ mà cái mã của máy này Lutian 3W Z đấy đây ờ, máy kết nối theo kiểu ờ, đấu độc trực tiếp đây là cái ờ, đồng hồ đo áp nó máy rất là chắc chắn xịt rất là khỏe đây chúng tôi đang lắp cho gara ở quốc oai đây thì dụng cụ kèm theo máy thì gồm có 15m dây full áp lực cao này 15m dây lõi thép một ờ, đầu này bằng thép đầu này bằng đồng đấy 15m dây một cái ờ, súng phun áp lực ở đây cái súng phun ở đây màu đỏ rất là đẹp rất là chắc giáp rất là nặng này. đây cái ờ, cò của nó đây ở đầu này thì có một cái khớp nối khớp nối nhanh ở đây chứ các bạn để nối các cái béc vào đấy kèm trong máy thì còn có chỗ lọc rác này cái dây này để bơm hóa chất nhưng mà ở đây khách đã có cái bình à, bọt tuyết này rồi thì chúng ta không cần nữa đấy còn đây là cái dây à, hút của máy dây dài 3 mét máy ờ, sử dụng ờ, điện ba pha pha xăm 80V đây điện ba pha 3 dây này nối thì chúng ta nối 3 dây này vào dây ờ, điện thôi kèm theo máy thì còn có các gương này phớt này và lò xo dự phòng kèm theo đây ờ, nhớt máy thì ờ, đây là cái nắp nhớt máy này còn đây ờ, là cái đo mực nhớt nhớt chúng ta đổ phải vượt qua cái mức đỏ này đấy thì là được thì ở lần đầu tiên thì chúng ta khi mới về chúng ta nên sử dụng là từ 30 giờ đến 40 giờ là chúng ta nên thay lần đầu còn à, từ những lần tiếp theo thì chúng ta 100 giờ tiếp theo thì chúng ta nên thay Đấy thì à, để sử dụng à, máy được bền được lâu hơn UTM 3200 PSI 3200 PSI máy dựa xe công nghiệp do các gạt công nghiệp sẽ nhiều lớn